lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 58 và 85 này 89 và 98 này nhìn sơ qua thì chúng ta cũng chỉ có hai cặp lô cặp 1771 nữa này em này 1771 cặp này về ba nháy anh em nhé 171 nháy và 712 nháy thì ngày hôm nay thì chúng ta có một cặp này hai cặp này ba cặp lô đầu ba của chúng ta thì có 32 36 39 thì còn 39 này của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé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 khá là tiếc phải không ạ chúng ta ngày hôm nay chúng ta chỉ ăn được bạch thủ là con 15 và dãy 5 này thôi đó chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà chiến thắng được bạch thủ 15 anh em nhé tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được những cái đường cầu để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều hàng ngày thì mình cũng cảm ơn 36 người đã like video cho mình và 200 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn thành công trong cuộc sống mọi người nhé thì ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì ăn được bạch thủ lô 15 trên Zalo của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục chúng ta rực rỡ anh em nhé Zalo của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được con 26 thôi ăn được con nót 26 ghép xiên với lại 67 gian đề của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta cũng không chiến thắng đó ngày hôm nay thì chúng ta ăn được con 26 của chúng ta này 26 của chúng ta ngày hôm nay về hai nháy anh em nhé ngày hôm nay thì con 26 của chúng ta thì nó ra ở dãy 7 này và con 26 của chúng ta ở dãy 5 thì ngày hôm nay thì chúng ta ăn được hai nháy 26 này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 rồi ok thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì mình cũng đi chia sẻ cho anh em về một cái đường cầu đề để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai đường cầu độc thủ đề anh em nhé kết hợp 3 k chạy từ ngày chủ nhật này ở giải 5 kết hợp giải 6 con một này chúng ta ghép xuống con uh, ờ, 3 này cho mình bột đây chúng ta lấy bóng anh em nhé một bóng 6 này càng thì chúng ta lấy ở dãy 5 này luôn con 6 này ghép lên con 3 này chúng ta có càng 3 độc thủ đề của chúng ta là con 63 này nó hơi ấy tí nhỉ rồi, rồi từ từ ạ à.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 8 bóng 3 này 8 bóng 3 Để chúng ta chơi ngày 11 tháng 4 anh em nhé Ngày 11 tháng 4 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta đã Quên không viết cho anh em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 càng một độc chủ đề chúng ta là con 60 anh em nhé 60 lót bộ 01 cho mình đó trùng cầu thì vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu độc thủ đề về một cái đường cầu đề nữa của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề anh em nhé bộ đề của chúng ta một bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này chạy từ ngày chủ nhật anh em nhé ở giải nhất này và giải ba con số thứ ba và con số thứ hai ở giải nhất và giải ba này hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có bộ đề 13 này một ba một một tám một 636 và 686. Để chúng ta chơi ngày mùng 10 tháng 4 này. Ngày mùng 10 tháng 4 của chúng ta đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con 36 này trong bộ đề 13. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 34. 34 này. Để chơi trong ngày 11 tháng 4. 343 này 393 này 848 này 898 để chúng ta chơi ngày 11 tháng 4 ngày 11 tháng 4 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con 39 này trong bộ đề 34 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 03 bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 này và 585 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai đây là cái bộ đề thứ hai của chúng ta về một cái ờ, đường cầu đề nữa của chúng ta này chủ nhật chúng ta lấy cái giải nhất này cho mình em nhé 6 và 3 này hai con này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 Ngày 11 tháng 4 của chúng ta thì đã ăn được con 39 này trong bộ đề 34 anh em nhé. Theo cái đường cầu này ngày mai của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 05. 05 của chúng ta thì có 05 này. 050 và 00 đi cặp 155. Đường cầu này ngày mai khá là đẹp. Cá nhân của mình thì vẫn kết là con 05 này. Và con 00. Mọi người cũng để ý cho mình cái tổng 5 anh em nhé, tổng 5 của chúng ta đây là cái bộ đề thứ hai đường cầu lô của chúng ta thì uh, vẫn như thế thôi mình cũng không đi chỉ cầu chỉ cầu thì nó cũng hay bị gãy nên thôi thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta anh em nhé ngày mai thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 5 và cái chạm 0 bạch thủ lô 60 và xong thủ lô 2442 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày mai